lại với kênh Lúa TV ha Thì à, các bạn ơi hiện tại mình đang ở một khu vườn trước nhà của bà chị của mình thuộc ấp tư xã Mỹ Hòa nha các bạn à, Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp Thì hôm nay mình sẽ à, giới thiệu đến à, quý vị và các bạn một loại cây ở miền Tây quê mình Đó là cây thơm các bạn Thì loại trái này là trái thơm nha các bạn Nó nó nó giống như là cái trái khóm thôi các bạn Nhưng mà trái nó to hơn và nó ăn ngọt hơn đó thì nấu canh chua cũng được ăn sống cũng được rất ngon rất mát vào mùa hè các bạn hôm nay mình sẵn tiện mình giới thiệu đến bạn quý vị các bạn một loại cây của quê miền tây quê mình rồi sẵn tiện cũng uh, giới thiệu đến bạn một uh, trái thơm rất độc rất lạ mà chắc từ trước tới giờ ờ, ở miền tây mình chắc chưa có các bạn đó là trái thơm đột biến nó rất đẹp các bạn thì mà hình dạng nó như thế nào thì mời quý vị các bạn cùng theo chân của lúa lúa tv đi à, tìm hiểu cái tái à, thơm này nha các bạn giờ mình bắt đầu thôi các bạn ơi rồi rồi các bạn ơi thì hôm nay mình sẽ à, mời các bạn cùng mình tìm hiểu một loại loại trái nha các bạn đây là tái thơm nha ở vườn của bên nhà bà chị chồng thì nó đang cho trái rất nhiều nè một cây là một trái ha đây đặc biệt hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng tìm mình tìm hiểu một loại trái thơm mà trái thơm nó bị đột biến các bạn có hình giống như là cái hình con rồng nó nó chắc nó độc lạ nhất ở ờ, miền Tây mình các bạn lần đầu tiên mình mới thấy luôn đây để mình quay cho các bạn xem đây là đồi trái trái thơm nè nó nó có hình con rồng đó. đây chỉ là một cây thôi nha các bạn một cây uống lượng nè đây đặc biệt như con rồng đang nằm trên một cái à, cái à, đám cỏ đang ngủ nha các bạn mình quay cận cảnh cho các bạn xem đây còn đây là những trái thơm là còn non nha bạn trái thơm thường thường lớn thì nó rất to nó cỡ ký mấy hai ký là nha đây là một bụi thơm rất lớn thì mình đi xe đi dòng phía dưới nè phía dưới của cái bụi thơm đây các bạn nó như là một con rồng ấy ha con rồng nó đang nằm ngủ trên một cái à, đám cây nè đó nó rất đẹp luôn nha các bạn mình quay từ xa cho các bạn xem đó con ok thì bên dưới đây á này bên dưới đây là những à, trái thơm nha trái thơm tới này nó ra được có hai chồi luôn nè Đó. đây à, bà chị của mình trồng rất nhiều nha các bạn thì à, thơm này nó cho trái quanh năm nhưng mà sai nhất là là ngay cái mùa cô khoảng à, tháng 3 tháng 4 nha các bạn đây trái thơm bự nhất này nè Đó. cứ như thế này cái màu nó còn đỏ đỏ là nó còn à, còn non nha các bạn khi mà nó chuyển sang màu xanh á màu xanh là thơm bắt đầu già mình ăn được rồi nhưng đừng để chín quá chín quá là nó chuyển sang màu vàng đây có một trái một trái còn non nè bên kia thì à, bà chị trồng rau rất nhiều nhưng mà đi lại nghe cái trái à, thơm đột biến cho các bạn xem ha thì ở miền Tây mình á thì trồng thơm rất nhiều đặc biệt cái thơm này ăn rất mát và mình nấu canh chua cũng rất ngon các bạn nó cũng giống giống như tới khóm vậy đó đây các bạn nè đây là một à, trái thơm mà nó đột biến nha các bạn đột biến thì đây là những cái muối à, lá của nó như à, một con rồng đang nằm uống lượng cái này nó bao lâu nó mới được uh, bự như vậy anh bảy mấy tháng hả ba tháng chưa hai ba tháng nó mới bự như vậy hả à. là anh bảy mình à, chủ của à, của cái vườn à, thơm này nha các bạn nó nó nó, nó ra như trái thơm vậy đó. Mình ừ. ra thấy trời ngày nó Cái này nó chắc nó đột biến quá nó giống hình một con rồng nè đó hổm hai hai hai ấy mà nó bị hư hết một cái rồi hư hư trái bên đây hả ừ. bên đây nhỏ xíu à cái này để đẹp rồi làm à, làm kiển rồi chơi chứ đâu có ăn được được hả đâu có được gì đó, ừ. thì nó cũng có à, có cái này nè thấy không thấy không ừ. đi chơi với cái thơ nhưng mà trái nó, nó không có lớp xẹp hết trơn ừ. quá đặc biệt là một trái luôn nha đó, một bụi một trái thì mình chiếc con rất dễ nhưng mà đây dài lắm rất nhiều ha đây các bạn đây nguyên vàng này nha nguyên một trái bên đây nha dàn này mấy trồng cây hai bên hai bụi này. Rất nhiều nha các bạn. Thì chủ yếu là trồng để ăn gia đình. Cái này rất to. Đây là có một cây sâm này, cây sâm này ăn mùa hè này rất mát này mình. Mùa nắng nè. Mình chỉ cần dầm với giò ra, dầm với đá, bỏ miếng đường vô ăn các bạn. Này sẽ rất to được vòng xem nha này có mấy cái thơm rất lớn được rất nhiều nè này à, để mình chỉ cho các bạn chỗ mà cái à, cái cây con nó ra như các đây bên nách của nó nè nó sẽ ra bên nách cây con nó sẽ ra bên nách mình chỉ cần lấy dao nhọn mình à, chét lên chỗ dưới gốc nó thì mình có thể trồng được cây cây con mà thì loại thơm này rất dễ trồng ha ăn rất ngon và mát Rồi, thì hôm nay à, mình à, cũng à, xin phép được giới thiệu sơ về cây cây thơm ở quê mình thôi nha các bạn. Thì cây thơm thì ăn vào mùa hè thì nó thường ra trái nhiều vào mùa mùa nắng như thế này. Nó còn ăn tới 3 tháng 4. Đó. Và trái nó ăn thì rất ngon, có ngọt ngọt. Đó. Rồi mùa hè này ăn rất tốt, giúp giải nhiệt cho cơ thể rồi chắc mình cũng ờ, xin phép dừng ờ, video đấy ha